Lolo xin chào các bạn quay trở lại cái video của mình Và hôm nay thì chúng ta có một cái số podcast số 2 và có hai khách mời Và hai khách mời hôm nay cũng rất là đặc biệt với một cái chủ đề khá là mới Mà trước tiên thì mình phải xử lý quả đầu ấy đã Cùng xem nhá ok và vừa rồi thì rất là cảm ơn hai bạn đã cho mình một kiểu tóc rất là đẹp bây giờ thì uh, hôm nay chúng ta một số podcast đó là anh trao đổi với những anh em đam mê về, về tóc tai về pomade về sáp để mọi người có thể chia sẻ dành cho những anh em nào đang quan tâm về nước hoa hoặc cả quan tâm về cái tóc tai về cái những cái sản phẩm làm đẹp cho giới đàn ông anh em mình thì ờ, chúng ta đang có hai người bạn đây đến từ ờ, kênh tiktok anh em tóc tai hai bạn có thể giới thiệu qua về các bạn không Chào mời mình là ờ, Trường ở kênh tiktok anh em tóc tai còn đây là bạn Tân ở bên cố vấn tóc tai rất dạ, vui gặp mọi người đó và hai này có một kênh tiktok thì các bạn mình sẽ để link ở phía dưới để các bạn có thể uh, theo dõi thêm mình thấy là chắc là ngoài nước hoa ra thì cái khoản đầu tóc là một cái rất là quan trọng đối với những anh em nào muốn làm đẹp muốn gây ấn tượng với các chị em ờ, uh, thì như cái số podcast lần trước thì mình sẽ có một vài câu hỏi anh em trò chuyện với nhau thì không biết là các bạn kiểu thành lập cái kênh tiktok đấy đã được lâu chưa kênh của mình cũng thành lập được khoảng nửa năm kênh của ừ. bạn tân cũng cũng tầm mình nghĩa là đấy. bọn mình đã làm tiktok cùng một lúc ừ. nghĩa là rất là tình cờ thôi kiểu hai anh em rủ nhau là là tiktok không anh thì cả hai ok làm chia sẻ rồi chia sẻ rồi còn nói thật nhá mình thì mình ờ, mình cũng không gọi là một người quá là chơi về khoản đầu tóc mình chỉ đơn giản là gọn gàng thôi còn những anh em chơi lâu thì không biết là các bạn đã kiểu có những cái trải nghiệm về đầu tóc tai về sát sủng đã lâu chưa mình cũng phải tầm 4 năm rồi bản thân cũng phải tầm đấy đúng không Bốn năm ừ. rất là lâu thế là cũng được trải nghiệm qua khá là nhiều từ sáp cho đến boomet mết. là mình cũng muốn hỏi một chút tại vì cho những anh em có thể thêm kênh của mình có nhiều anh em chỉ đơn giản là muốn một cái lọ theo bọn chất bản chất bọn mình nhìn ấy thì không hiểu rõ về cái mết và cái sáp thế là bọn mình muốn kiểu ở đây anh em có thể chia sẻ một chút về ở trong những cái sản phẩm gọi là vuốt tóc cho anh em thì có những cái dòng như thế nào đó. như ở nước ngoài có designer hoặc có nip thì ở đây thì chúng ta có những cái sản phẩm kiểu như nào sát thì người ta cũng có phân biệt kiểu đấy cũng kiểu là tự nấu thủ công hoặc là có bên sản xuất ở trong nhà máy ừ. thì nó cũng có hai dòng đấy nhưng mà bên trong phòng sát thì nó lại phân biệt thành rất nhiều hệ sát khác nhau và à. khác nhau nhưng mà cũng có như bên, bên nước hoa cũng có bên thủ công và bên sản xuất trong nhà máy à. Đó. thế cái kiểu ví dụ nhá mình cũng hỏi là cái về cái pomade thì theo như mình nhìn mình hiểu qua mình cũng tìm hiểu qua vài cái nhóm về tóc tai thì mình biết là pomade là thường là những cái sản phẩm khá là bóng đúng không nó có một cái độ bóng cao bóng. còn cái về sáp thì nó thường là nó sẽ khô hơn và nó đấy là cảm nhận của mình đấy nó khô hơn và nó sẽ kiểu giữ nét tốt hơn thì nếu như mà về sáp thì mọi người sẽ kiểu dành cho những cái phân khúc như thế nào sáp thì mình sẽ dành cho những cái bạn mà kiểu thích sự tự nhiên và khi dùng sẽ dùng kiểu là vuốt và dùng tay còn à. pomade sẽ dành cho những bạn thích cái sự bóng bẩy lịch sự và pomay sẽ phải dùng lược để trải nếu dùng mấy cái pomay mà Đó. dùng tay trông nó sẽ bị bết hơn rất nhiều đấy. nhiều đồ nghề hơn nhiều lắm kiểu anh kiểu chơi sâu hơn nhưng mà mình thấy rằng là về pomay thì mọi người sẽ có một cái độ tuổi nó trưởng thành hơn cái phong cách nó trưởng thành hơn đúng không đúng ví dụ như là mình trước cũng có một số bạn khách của bên mình mình quen với bạn là học sinh một số bạn bạn ấy vẫn đi học nhưng bạn ấy kiểu trả chuốt thật sự ừ. nhìn không hợp lắm đấy nên là nếu ví dụ như tầm trên 18 mình nghĩ du lịch trải thì nó sẽ hợp hơn còn nếu bạn mấy bạn thì dưới 18 mà dùng thì phải dùng những con mà nó ít bóng tự nhiên một chút còn à. nếu mà trên cái lúc mà là đi học sẵn con một vết bóng quá thì cũng dễ gây sự chú ý à ok thì uh, nhân tiện chia sẻ về những cái ờ, chuyện về tóc tai thì ông ai mọi người vuốt cho mình mới kiểu uh, chắc là nó sẽ phù hợp tại vì ông ai mình mặc sơ mi nên là các bạn lựa chọn cho mình một cái kiểu nó vuốt rất là đơn giản nên ừ. là mình cũng muốn mọi người uh, thử cảm nhận xem à đây, đây hôm nay là mặc sơ mi của đâu nhá thì mà mình muốn mọi người thử xem là cái mùi hương này liệu nó có phù hợp với cái phong cách và cái kiểu tóc như thế này không đấy đây là một mùi khá nổi tiếng của nhà MS đây các bạn gửi à, chia sẻ xem nó thế mùi hương này nó hướng tới sự nam tính cái sự gai góc có thể nó hơi chững chạc nữa cái này mình nghĩ là mình nghĩ là sẽ hợp mình cá nhân mình thấy là mùi này với mình... cho anh em chơi bây giờ, bây giờ anh em chia này ừ. cho anh em chơi cô mây hay là chơi sáp Mình thấy mùi này mình thấy hợp cả hai hệ đều mình thấy mùi này rất là dễ dùng ừ. Mình thấy là hợp cả hai hai hệ cả chơi sáp tự nhiên kiểu chảy vẫn bóng bẩn mình thấy cảm nhận của mình là mình thấy hợp mình thấy nó vẫn nó vẫn trẻ và nó cũng không phát ra nó hợp lắm nó hợp cả hai hệ luôn không bị kiểu cố định cho ờ, một hệ nào đâu cảm nhận của bác như nào ra thì đối với một người gọi là dùng nước hoa gọi là theo dịp như mình ừ. thì mình thấy cá nhân mình thấy nó sẽ hợp với cả hai hệ luôn tuy nhiên thì cái mùi này nó nó khá là nam tính khá nam tính thì nếu là mình thì mình sẽ sử dụng pomade à ok mình sẽ thêm về thì pomade đấy bây giờ tôi tôi là tôi thực ra tôi không tìm hiểu rõ nên là tôi bây giờ quan tôi quan trọng là mùi hương của tôi sẽ phù hợp với pomade à, pomade hay là với sáp thì uh, với đây chúng ta có hai cái lựa chọn một người thì lựa chọn cả hai còn một người thì lựa chọn là pomade nên là ok nhá chúng ta có một cái mùi hương thứ hai cái mùi hương này nó hướng tới một cái sự những người đàn ông rất là trưởng thành nên là chắc là nó sẽ mặc vest xong rồi trải pomade trải pomade kiểu như vậy đó thì uh, các bạn đã gặp những cái kiểu khi mà anh em tư vấn cho những anh em nào mới về sản phẩm sáp và sản phẩm húng mây về anh em tóc tai ấy thì anh em đã gặp những cái trường hợp ừ, kiểu là đòi hỏi những cái có mùi chưa có mình gặp rất nhiều khách và khách muốn là mùi nó phải thật tỏa thế ừ. nên là thật là thơm cũng phải thật tỏa đó mình đã từng gặp những trường hợp đấy và có nhiều khách người ta thích những mùi phải cũng phải giống mùi nước hoa là những mùi kiểu cơ bản kiểu kiểu hoa đơn giản thôi thì người ta lại không thích ừ. người ta thích những mùi cũng phải cũng phải cầu kỳ một chút cầu cũng kỳ cũng cầu kỳ một chút giống như kiểu nước hoa này vậy à. sáp cũng có khách như thế cũng phải cũng yêu cầu rất là cao em một cái mùi nó phải sang nó phải thơm phải tỏa phải bám lâu cũng có cái Cũng, cũng có khá nhiều anh em chơi cái hệ tóc tai này cũng có những cái yêu cầu gọi là hơi khó ừ, cái khó. đối với ờ, tại vì nước hoa này nó cũng có rất rất là nhiều người uh, có một cái chuyện là anh em đã nghe đến những cái từ như kiểu mùi nhẹ nhàng nhưng mà lại lưu tốt tỏa tốt chứ có nó nó nó chắc là nó cũng sẽ kiểu anh em chắc là anh tư vấn cho em một cái mùi pomade mà à, một cái loại sát pomade nhiều mùi nhưng mà lại không bóng ừ. đấy, đấy. <laughs> chắc là kiểu như vậy đúng không đúng rồi có chúng ta sẽ có một cái câu hỏi như vậy thì thực ra thì ờ, ở đây mình cũng muốn hỏi hai bạn là hai bạn ok anh em có thể có hai bạn làm về mặt tóc tai chắc là ngạo cũng đầu tóc rất chỉnh chu nhờ mọi người sẽ dùng nước hoa như nào mình thì dùng nước hoa cũng theo có. dịp thôi mình ừ. dùng ừ. nước hoa theo dịp mùa hè mình sẽ dùng cái chai mát mát mùa đông thì mình sẽ dùng cái chai ấm ấm điển và... hình có hai hai hai cái tên đi ở nhà chắc phải có vài chai đúng không ở ờ, mùa đông thì mình hay xài Labom Santa Baba, còn ừ. mùa hè thì mình hay xài mấy chai cân bản thôi leo crit hoặc là neroli ờ. neroli à. đấy mấy chai kiểu mát mát ngọt ngọt thế bây giờ Điều. mình lại có một cái mùi mùa hè dành cho để xem mà mọi người xem cảm nhận như thế nào nhá thế ra thì tại cái kênh của mình ấy, thì hướng tới cái sản phẩm rất là ngon bổ rẻ cho anh em thứ hai là làm sao để có thể không đụng hàng đấy nha mọi người muốn mọi người ngửi thử cái mùi hương này đây là một cái mùi mùa hè và sắp tới mình sẽ review cho kênh của mình là mình muốn xin cảm nhận của hai bạn trước mùi này kiểu cũng có tông cam sai chớt hay sao ấy để ờ, mình cảm nhận được nó thế. là petit grain à. nó là một cái nốt hương thực ra là nó hơi thảo mộc một tí hơi ừ, kiểu là cam tinh dầu một tí có cam có tông cam đúng rồi có tông cam, cam. Ờ, uh, cam quýt ở trong đấy mình thì kiểu không xong nước hoa nên mình chỉ ờ, thì là mình, mình mình cứ cảm nhận như thế nào thì mình chia sẻ như vậy thì đấy đấy nó mới thực tế nhất nó mới khách quan nhất đấy, chung có tông cam quýt có ông tí citrus đấy để cảm nhận của ừ, mình khá là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. khá là dễ dùng nếu mà chấm điểm con này mùa hè mọi người trên hai điểm mười mọi người hãy chấm một đồng bao đi ừ, để cho bảy phần năm ừ cá nhân mình thì mình khá là thích cái mùi này nên mình sẽ cho chính bây giờ tôi sẽ trả giá nhá mọi người sẽ trả con này tầm bao tiền đây chúng ta đây cầm thiết kế và thiết kế này thì ngoài cái vấn đề là chín hoa, anh em có thể tự vệ được tại vì nó khá nặng Sao ném <laughs> ném là nó khá là ok của một nhà nhà đăng hưu thiết kế thì khá là năng tính cái này mình chưa thấy bao giờ đấy cái xe này thì cũng rất là ở trên thị trường của Việt Nam thì cũng không nhiều ở Việt Nam chúng ta quay người dò giết các thứ nhiều và đây là một mùi khá hay trong mùa hè là bao nhiêu ml bạn nhỉ 100 100 anh em đã trả được bao tiền bây giờ anh em chưa mà trả giá đây là thực sự là không biết chưa bao giờ nghe chai này ờ, luôn đấy trả vì mùi trả vì mùi thôi đơn ừ. giản như kiểu là mình nhìn đến một cái bô mây chẳng hạn mình trong, nhìn lọ đấy mình trả giá trong chai này mình... trông cũng xịn nặng cái này chắc mình đoán là cũng phải tầm bảy tám triệu bảy tám triệu, 7, 8 triệu. 8 này có hơn triệu thôi <laughs> ok nhá đấy à, trả ông trả 5 triệu để bán luôn không biết này luôn kiểu Tại lúc nãy kiên còn nói là ngô rẻ ừ, ờ, ngô rẻ đấy mình phải để ý đấy ngay từ đầu rồi không thể nào là bảy tám triệu được ừ. nhưng mà lúc nãy em cũng nghĩ là cái này chỉ khoảng hai ba triệu Ờ, ba triệu, 3, 3 triệu được bán luôn Không, không nghĩ nó là gì? Ờ, kiểu một triệu Ờ, nhưng mà kiểu trông nó nặng, trông nó xa, ừ, sang, nó lạ mà Kiểu như mình ờ. nghĩ là cái, cái công, cả công order, công từ nước ngoài về nó cũng nặng này chắc cũng phải nó đội phí lên đấy. đó đấy là đấy là những anh em kiểu không chuyên sâu ấy à. như ờ. kiểu mình thì sang kiểu mạng tóc tai mà sáp xong các thứ bảo mình trả giá kiểu gì mình cũng hớ à. kể cả nói đến mấy kiểu gì mình cũng hớ thì mình không nắm được thì anh em ở đây kiểu collab để chia sẻ với nhau về vấn đề đấy à. thì ờ, bây giờ có một câu chuyện nữa là mọi người làm về tóc tai thì mọi người có thay đổi kiểu tóc nhiều không um, có như là bạn tân đây trong suốt giờ ra ờ, rồi bạn xem xem tiktok bạn cũng đổi bạn cũng cắt ngắn ngắn sang dài à, từ dài ừ, này thì bây giờ mình cũng chúng ta toàn anh em uh, trẻ ở đây thì chúng ta uh, thường các chị em sẽ ấn tượng với những cái kiểu như thế nào um, như mình thấy là trong tầm tuổi mình thì lại thì các chị em thích các kiểu tóc càng gọn gàng càng tốt đấy, ừ. càng gọn gàng càng tốt Thế là trong những người bạn mình quen thì đa số chị em là thích những kiểu tóc gọn gàng lịch sự thôi không thích mấy kiểu tóc quá dài quá dài và dài càng gọn gàng càng tốt và một câu hỏi nữa là chị em thì thích thì cái kiểu sử dụng về cái sáng hay là cái pomade nhiều hơn cái này với người à, bây giờ, bây giờ mặt, mặt mặt mặt như nhau nhá bây giờ mặt như nhau ờ. tóc như nhau thì bây giờ thường thì mọi người các chị em có có bị mình thì mình cá nhân mình mình nhìn uh, những anh em mà sử dụng vô may thì cảm giác là nó hơi kiểu hơi khó gần đi đấy là cảm nhận của mình thế bây giờ cảm nhận của một người có vợ ấy ok với quan điểm của người có vợ như mình thì ừ. mình nghĩ là các chị em sẽ thích xác hơn à đã tại vì thứ nhất có pomade nó có cái đặc điểm là nghĩa là pomade có dầu ừ. thì nghĩa là sau khi gội đầu thì nó sẽ vẫn lưu lại một cái lớp dầu thừa trên trên tóc hay là gọi là build up ấy. thì khi mà đi ngủ ấy thì vợ ở ngay bên cạnh đúng không? Ừ. Thế ngủ khá, nhiều khá, là, khá là khó chịu về, về cái cái build up đấy. À. Tại vì nó vẫn còn một chút gì đấy mùi hương với cả nó khá là bếp và ừ. nó sẽ dính vào cái cái gối ấy. nên là vợ khá là khó chịu cái điều đấy. Cho nên mình nghĩ chắc chắn là các chị em sẽ thích anh em nào dùng sáp hơn ừ, dùng sáp mà lại vâng. sáp cảm giác nó trẻ trung hơn ừ. nó cũng thoải mái hơn đúng, đúng, đúng, đúng không hơn. thì uh, <clears throat> ở đây mình có một cái mùi rất là hot chắc là mọi người ai à, nghe qua đó là Jack Club của Manzo Manzilla Arabica cái mùi này thì chắc là mọi người đây là mùi gọi là dành cho thế nào mình xem review nhiều người ta gọi là bad boy thì mình nghĩ là cái kiểu này thì anh em có thấy là xem nó phù hợp với cái kiểu tóc gì nếu mà dành cho bad boy bad boy thì bad boy thường bây giờ các bạn ấy hay để mấy kiểu hai mái hoặc là mấy kiểu mullet tóc dài dài để gáy này nếu ừ. trông nó mà mặc áo da trông nó sẽ kiểu trông nó sẽ rất là ngầu và rất là bad rất là hư học tí đấy ừ. em thì lại nghĩ đến cái kiểu slick back slick back là kiểu di di <laughs> ờ chuẩn chuẩn à chuẩn. em nghĩ là slick back, slick back à? là một ngày có ấn tượng không đây là cảm nhận của anh em nhé đây ra cũng chắc là cũng sẽ có người thử có người chưa thử mùi này nhưng mà Jack Club này là một cái mùi gọi là ôi ôi cháy hàng chứ mọi mặt trận và lúc nào cũng rất là hot thì mình muốn hỏi cảm nhận cá nhân của mọi người mọi người thích cái mùi này với mình thì mình đã sử dụng qua cái này ừ. thì cá nhân mình không thích lắm à mình không thích nào cái ừ. feedback của những người xung quanh thì như nào vợ mình khen thơm à, đấy là được à, đấy là được thôi à, thế là được khen à, thơm là được đó, ờ, phía mình thì mình không theo cái trường phái bad boy nên mình lại thích những ừ. cái mùi nó an toàn nó nhẹ ờ, nhàng hơn boy. À, good boy, good boy và food boy đúng không? Đấy, còn mùi của này nó không phải style của mình Đó. à ok bây giờ xem còn nào à, bây giờ có một câu chuyện đó là anh em làm về tóc thì ngoài cái về vấn đề sáp ra về cái vấn đề là để cột tóc ra thì uh, mọi người có hay đến trải nghiệm ở những cái uh, cửa hàng cắt tóc không mình bọn mình cũng đổi cũng hay đi kẻ tham các quay quay quay quay kiểu như vậy đúng không ừ. thì mình thì ờ, không không đến những cái cửa hàng quá là xịn sò nhưng mà mình thấy là ở mỗi một cửa cắt tóc của nó đều có những cái mùi rất là riêng mùi của những cái hóa chất của những cái ờ, gọi là những cái đồ như kiểu uh, gôm những thứ ấy thì thường các bạn sẽ thấy là nó có mùi gì không ở bên trong ở trong chơi sáp chơi pomade cũng ừ. có một cái mùi gọi là cái mùi barbershop đấy. cái mùi kiểu đấy là cái mùi kiểu phấn rôm phấn rôm mùi phấn rôm phấn rôm mùi kem cạo râu hay sao ấy đấy nó gọi là mùi barbershop mình không biết mô tả nó kỹ chính xác như nào nhưng mà cũng có song sát cũng có một cái mùi đấy mùi barbershop ở ở trong nước hoa ấy thì cái nhà Manzo Mazira Arabica này nó có một mùi đó là Usher Barbershop và cái hiệu ứng barbershop thì theo như mình tìm hiểu nó là từ nốt hương lavender nó tạo nên cái hiệu ứng hơi kiểu gọi là ba bờ một tí nó và những cái mùi hương kiểu có lavender thường là nó sẽ có cái xu hướng nó hơi già một tí và nó có cái xu hướng hơi swampy hơi kiểu như vậy ở đây mình có hai cái hai cái mùi hương nó có cái trong mùi lavender làm chủ đạo là mình cũng muốn xin mọi người cảm nhận như là sẽ có tại vì mình không có ất sờ barber shop ở đây nên mình không cho mọi người ngửi được thì muốn xin cảm nhận đây là hai mùi có cái xu hướng làm lavender kiểu như vậy đó là mùi của nhà DNG Intenso và một cái mùi của nhà History được Perfume 1725 hai con này thì cũng mới xuất hiện ở trên kênh của mình có một vài video thôi thì sẽ có cái mùi nào nó có thiên hướng gọi là gần gũi với barber shop nhất anh nghĩ là anh nghĩ là mùi này anh nghĩ mùi này anh em lại nghĩ mùi này anh mùi này ờ <laughs> em lại nghĩ mùi đầu tiên tại vì nó có cái gì đấy giống giống mùi phấn rôm em ừ, thích mùi này hơn mùi này kiểu anh thích mùi này hơn mùi này này anh chọn mùi này em chọn mùi đầu tiên chọn mùi đầu tiên cũng là mua cũng là mua ok à, nếu mà hai mùi hương này thì mọi người sẽ nghĩ đến cái phong cách như thế nào hai mùi mọi người thích nó có hiện đại hay là nó cổ điển mình mình thấy người này sẽ cổ điển này mình cảm nhận người này nó cổ điển hơn ừ. và mấy trông da dạ trông người trông già, già hơn anh cảm giác thế già hơn là cổ điển hơn rồi cổ điển hơn đấy anh chọn người này em chỉ thấy kiểu dùng được cho cả hai hệ anh cảm giác người này già hơn người này nó tươi hơn anh thích người này hơn em thấy dùng dùng được cả hai hệ đấy. khá là dễ dùng ok đấy cái đúng rồi cảm giác mùi hương đấy mùi hương nó cũng thực ra nó nó khác mùi hương nó nó nó khó hơn về cái vấn đề ví dụ như anh em tóc tai chẳng hạn nhá thì mình thì hay chơi hay nói chuyện với mấy anh em tóc là tóc các ông còn nhìn được ừ. đấy ít nhất là người khác nhìn được về tóc ừ. hoặc là ông soi gương có thể nhìn tóc mà về mùi ấy, ừ. về mùi nó là một cái hơi trừu tượng mặt thường thì những người nào mà trải nghiệm nhiều thì người ta mới có một cái kho mùi về cái ở đây mình cũng muốn chia sẻ kiểu là cái không phải là ai có người ngửi nó một kiểu có người kia người nó một kiểu thực chất là đó là do cái ờ, việc là mình ngửi hàng ngày có những người ngửi nhiều có những người ngửi ít thì cái khi mà gửi nó lưu vào trong não và khi mà mình gặp những cái mùi nào nó giống đấy thì nó tuy nó gợi nhớ lại như thế đấy thì rất là vui vì các bạn hôm nay các bạn đến đây các bạn giúp mình có một cái kiểu tóc nó ok quay video và mọi người cũng thể chia sẻ với nhau nhiều hơn về những cái tip về những cái về kiến thức một tí về từ nước hoa cho đến ờ, về sáp về pomade thì uh, nếu như các bạn thấy ờ, kênh của mình hay và những cái nội dung video như thế này tiếp tục được muốn được phát triển muốn được uh, lên sóng hay các bạn đang quan tâm về top tai thì các bạn có thể follow kênh tiktok của anh em top tai đây và đừng quên cho mình một like share và nhớ chia sẻ video này nếu như thấy nó bổ ích nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chào mọi người bye bye mọi người